Ví dụ số 2 đề bài cho như sau. Một bếp điện hoạt động liên tục trong 2 giờ. Với hiệu điện thế là 220V. Khi đó số chỉ của công tơ tăng thêm 1,5 số. 1,5 số. Tính lượng điện năng mà bếp điện đã sử dụng, công suất của bếp điện và cường độ dòng điện chạy qua bếp trong khoảng thời gian trên. Ở bài tập này quan có thể tóm tắt như sau. Tóm tắt như sau. Nào. Thứ nhất, con có T bằng 2 giờ. Hiệu điện thế đặt vào bằng 220V. Và số công tơ bằng 1,5 tức là 1,5 kWh. Và đề bài hỏi là điện năng mà bếp đã sử dụng là bao nhiêu, rồi công suất là bao nhiêu, rồi cường độ dòng điện chạy qua là bao nhiêu. Nhìn vào cái tóm tắt này thì ta biết ngay là số chỉ số của công tơ thì cũng là chỉ số điện năng tiêu thụ, tức là chỉ số A. Như vậy ta tìm được thông số đầu tiên đã này. Bây muốn tìm được P thì ta biết rằng là A nếu tính theo số công tơ tức là kWh thì nó sẽ bằng P tính theo kW và nhân với T theo giờ. Vậy T ta biết rồi, A ta biết rồi dễ dàng tìm được P theo công thức là bằng A và chia cho T. Như vậy tí ta sẽ lấy 1,5 chia 2 nhé. Mặt khác, con biết P rồi mà con lại biết công thức là P thì bằng là U nhân Y.